Xin chào các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Xe Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Xe Com Và trong video ngày hôm nay, Hoàng Xe lại chia sẻ, giới thiệu cũng review cho anh em một app kiếm coi ngay trên chính điện thoại của anh em luôn nha Thì link đăng ký tài khoản mình vẫn sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha Sau anh em click bấm chọn link đó, thì này sẽ là một giao diện như này thì đầu tiên nhất anh em sẽ tiến hành nhập số điện thoại này sau đó tạo mật khẩu cũng như là xác nhận lại mật khẩu một lần nữa kế nữa một mã mời mã thiệu thì anh em giữ nguyên cho mình ha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 kéo xuống tiếp nữa này sẽ có rất nhiều các mục thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết từng mục cho anh em luôn nha cái tiếp nữa là phí tiền cũng như là tài khoản khuyến mãi này hay là tham gia để hàng triệu tròn nha cũng như là dữ liệu nền tảng này rồi giới thiệu về app này này và chia sẻ với anh em ấy là đối với app này chúng ta sẽ thấy hành nạp tích vào nha anh em sẽ nhấn vào mục gửi tiền cho mình này hay chính nạp tiền đấy rồi thì ở đây chúng ta sẽ có hai tài khoản nạp tiền là tài khoản đầu tư và tài khoản tài chính này. Và ra bên dưới sẽ có các lưu ý anh em nhớ đọc kỹ cho mình nha ví dụ đây mình nạp tiền vào tài khoản đầu tư mình chọn vào số tiền đầu tư này ok thì đây sẽ có hình ảnh mã qr cũng như địa chỉ ví tiết của anh em anh em biến vào sao chép địa chỉ này thế nên anh sao chép địa chỉ ví tiết này sau đó truy cập vào các ví tiền tử như Binance, Chuanet, Honor vân vân và mười mấy ha anh em lưu ý nhé là min làm cho em này là 5 tx ha ok đây là ví tiền tử Binance của mình thiếu tiền nhất một địa chỉ anh em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví tiết của anh em chi kia vào đây ha đó sau đó anh em nhập số lượng tiện ích anh em muốn làm này dù đây mình làm 50 tx chẳng hạn này thì em quan sát này là số tx anh em nhận được trên API sẽ là 49 tx nha tức là phí mạng lưới đây là một tx đó sau em nhấn vào nút ở góc bên phải dưới cùng này thì tiếp chọn xác nhận cho mình nha sau khi chuyển tiền xong rồi em quay trở lại và nhấn mục đã hoàn tất quá trình nạp tiền cho mình này ok thì em quan sát này là mục TX gửi tiền đầu tư là mình đã làm 49 TX thành công rồi nha ok kế nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta kiếm tiền nha đó anh em nhấn mục thương mại này anh em quan sát này ở đây có 5% 5% nghĩa sao là anh em sẽ nhận được 5% trên tổng số tiết anh em đầu tư nha 5% này là mức trung bình thôi anh em nha đó còn tùy vào số tiết anh em đầu tư thì chúng ta sẽ có mức lợi nhuận khác nhau nha và cứ sau một ngày tức là 24 giờ anh em sẽ rút tiền được một lần nha ở ờ, chia sẻ thêm ý, thì em quan sát này là vừa nãy mình nạp 50 TX thành công đúng không thì mình sẽ nhận được là 2,5% này rồi nạp trên 10.000 này sẽ nhận được 3% này đó anh em để quan sát này nha. đấy như mình chia sẻ là mỗi một mức làm khác nhau là anh em sẽ nhận một mức lợi nhuận khác nhau nha ok tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục đầu tư này thì mục danh sách sản phẩm đây sẽ hai bốn năm năm gói đầu tư nha và mỗi gói chúng ta sẽ có mức lợi nhuận cũng như là chu kỳ khác nhau này anh em muốn đầu tư gói nào thì anh em nhấn chọn này đó lúc này sẽ ra một giao diện như này kế tiếp thì anh em sẽ tiến hành nhập mật khẩu đăng nhập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 sau đó nhập mật khẩu đăng nhập này cuối cùng nhấn vào xác nhận thì đây rút tiền nha. ok mình sẽ nhấn vào xác nhận nha như vậy là mình đã rút tiền thành công bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình xem tiền xem đích của mình đã được cộng chưa ha ok thì em quan sát này là mình cũng đã nhận 1,22 TX thành công rồi nha. đó em để quan sát thấy nhá đây sẽ có mạng lưới ví nạp tiền địa chỉ đối TX cũng như là thời gian tiền về này thì đó là cách rút tiền cho em này như vậy là Hoàng Xe đã chia sẻ giới thiệu cũng review cho anh em app kiếm coin này. Thì em nào quan tâm muốn tham gia, nhớ mình để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Và nếu như em thấy video này hay hữu ích mang lại nhiều thông tin cho anh em thì nhớ like thích video và đừng quên subscribe đăng ký kênh youtube của Hoàng Xe nha. Hoàng Xe chân thành cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại tất cả anh em trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Xe. Bye bye, xin chào.